Xin chào các em học sinh lớp 8 Hôm nay cô sẽ chuyển cho các em Cô trò chúng ta sẽ chuyển sang một cái chủ đề mới Đó là chủ đề về phân tích đại số Thì để để chúng ta hệ thống hóa lại các dạng bài tập cũng như các kỹ năng để làm những bài toán liên quan đến phân tích đại số thì các em hãy nhớ một số kiến thức cơ bản sau thứ nhất là chúng ta phải hiểu phân tích đại số là một biểu thức như thế nào đúng không đấy thì chúng ta hiểu là phân tích đại số hay nói gọn là là một biểu thức có dạng a phần b Đấy. trong đó a b là những đa thức còn b là khác đa thức không Đấy. như vậy chúng ta thấy rằng là khái niệm phân thức này nó gần tương tự như khái niệm phân số chúng ta học lớp 6 tuy nhiên phân số là một biểu thức có dạng là a phần b nhưng a b ở phân số đó chỉ là những số nguyên còn ở đây được thế nào là một phân thức thứ hai là em phải hiểu được là hai phân thức khi nào thì bằng nhau đấy phân thức a trên b bằng phân thức c trên d nếu từ của phân thức này là a nhân mẫu phân thức kia là d bằng mẫu phân thức này là b nhân tử phân thức kia là c hay nhiều bạn cứ dùng từ là à, nhân chéo lên nó bằng nhau thì hai phân thức đó bằng nhau được chưa nào vậy a nhân d bằng b nhân c như vậy hai phân thức bằng nhau nếu như có điều này xảy ra Đấy. Thứ ba là chúng ta sẽ nắm chắc phải nắm chắc kiến thức về tính chất cơ bản của phân thức đấy thì đối với một phân thức cũng có tính chất cơ bản hoàn toàn tương tự hay là gọi là na ná như tính chất cơ bản của phân số tính chất thứ nhất đó là gì đó là ta có thể nhân cả tử và mẫu của một phân thức với một đa thức khác không thì ta được một phân thức mới bằng phân thức đã cho Đấy, đây là tính chất đầu tiên của phân thức thì ở bên phân số cũng có tính chất tương tự đúng không ta phải nhân cả tử và mẫu của một phân số với một số nguyên khác không Đấy. tính chất thứ hai là ta có thể chia cả tử và mẫu của một phân thức với một nhân tử chung của chúng thì chúng ta cũng được một phân thức mới bằng phân thức đã cho tức là a trên b sẽ bằng a chia n trên b chia n với n là một nhân tử chung của a và b Đấy. Và dựa vào tính chất cơ bản phân thức thì các em lưu ý cho cô một điều Đó là A trên B thì sẽ bằng trừ A trên trừ B Cái này dù các em nhìn tưởng là nó rất đơn giản Nhưng nó lại vận dụng rất tốt trong những bài toán của phương thức các em ạ Đấy, đó là A trên B thì bằng trừ A trên trừ B Đấy. Bây giờ ta sẽ chuyển sang cái phần bài tập có sử dụng các kiến thức của phân thức Đấy. Cái dạng bài tập thứ nhất Đó là cái dạng bài tìm điều kiện của x để giá trị của các phân được xác định Đấy. Thế chúng ta hình dung là giá trị của phân thức sẽ được xác định khi nào? Khi mẫu đó sẽ là đa thức khác đa thức không Đúng không? Tức là B này phải là khác không Vậy chúng ta tìm điều kiện của X để giá trị phân thức xác định Tức là ta phải tìm điều kiện của X để cho mẫu thức của nó phải khác không ta hình dung ra ạ đấy đây là x của những bài không phải x mà y là z hay là cái gì cũng được nhưng chúng ta phải tìm điều kiện để cho mẫu này ra không đấy. ví dụ như cái bài a chẳng hạn thì tử của phân thức này là 5 mẫu phân thức này là x trừ hai vậy thì giá trị của phân thức này xác định khi mẫu là x trừ hai này phải khác không đấy thế x trừ hai khác không thì x sẽ phải khác mấy đây thì muốn tìm x trừ hai khác không thì x phải cấp mấy thì chúng ta xem là x trừ hai bằng không thì x phải bằng mấy đấy x trừ hai bằng không thì x bằng hai vậy thì muốn x trừ hai khác không thì x phải khác hai hay chúng ta vẫn giải tương tự như cách chuyển vế có số bằng nhá x trừ hai khác không thì x sẽ khác không là trừ hai chuyển đây là cộng hai và x sẽ phải khác khác hai không cần nhẩm theo kiểu của cô đó là x trừ hai bằng không thì x bằng mấy x bằng hai thì x trừ hai muốn khác không thì x và k thế thôi đúng không vậy đây là một bài toán cơ bản nhất và bài toán đầu tiên của bất kỳ một người học sinh nào học phân thức đều phải làm bằng được à, bây giờ chúng ta sẽ trình bày các em nhé à giá trị của phân thức 5 trên x trừ 2 xác định khi giá trị của phân đến khi x trừ hai phải khác không đấy x trừ hai khác không thì chúng ta suy ra x phải khác trừ hai chuyển xuống đây là cộng hai x phải khác đấy thì do cái bài này sau này nó là nằm trong cái bài toán lớn nên không ghi yêu cầu kết luận đấy nhá giờ giải đến đây thôi nhá hôm sau cái bài toán này nó sẽ nằm trong bài toán lớn nó là một ít nhỏ của bài toán lớn đấy chúng ta đi câu b hoàn toàn tương tự qua chúng ta xác định cái phân thức của cô B đâu là tử thức đâu là mẫu thức giá trị phân thức sẽ xác định khi mẫu thức phải khác không đúng không vậy tử thức là x cộng ba mẫu thức là 4 x cộng cộng hai x à 4 cộng hai x đấy do đó giá trị phân thức này xác định khi 4 cộng hai x này phải khác không đấy chúng ta ghi là giá trị của phân thức trên 4 tổng lấy xác định khi khi cái mẫu thức là 4 cộng 2 x này phải khác không Kem giải mà có dấu khác này cũng giống như dấu bằng thôi các em vẫn chuyển vé đổi dấu và vẫn thực hiện phép chia bình thường nhé suy ra 2 x sẽ khác 4 này chuyển sang đây là trừ 4 đúng không như vậy x sẽ khác mấy khác trừ 4 chia 2 là trừ 2 Đấy, như vậy chúng ta đã tìm xong của bài B đúng không nhỉ? Vậy giá trị của thức này xác định khi điều này. Câu C. Giá trị của phân thức x trừ 1 trên x bình phương trừ 9 xác định khi ở đây mẫu x bình trừ 9 và h0 học hằng thức rồi học phân tích ra thừa ờ, ra nhân tử rồi đúng không vậy bình trừ 9 chính là cái gì chính là x trừ 3 nhân x cộng 3 đây phần đó cô giải rất kỹ rồi đến những cái bài mà sử dụng nó cũng không có giảng lại kỹ đâu em nhé khác không vậy tích của hai cái này khác không thì nó không giống như cái bài bằng của em ạ à. ví dụ cái bài bằng là gì là x trừ 3 nhân x cộng 3 bằng không thì ta phải suy ra được là x trừ ba phải bằng không hoặc x cộng ba bằng không đấy tức là tích của hai cái bằng không thì chỉ cần một trong hai cái bằng không tuy nhiên em phải lưu ý chỗ đây tích của x trừ ba đến cộng ba muốn khác không thì cả hai cái này cùng phải khác không cả hai nhân tử này cùng phải khác không chứ không phải dùng từ từ hoặc nếu bạn dùng từ hoặc là sai em nhớ chưa hợp là các em sẽ nói các bạn đấy là bạn đã làm này sai rồi bởi vì đây là khác không đấy thì chúng ta phải cả hai nhân tử đều phải khác không nếu có ba nhân tử vậy cả ba nhân tử cũng phải khác không phải không nào đấy thì từ đây chúng ta suy ra x trừ ba phải khác không và x cộng ba phải khác không cô ghi dấu vào nhé vậy từ đây ta suy ra x khác mấy x trừ ba khác không à x khác ba x cộng ba khác không x khác trừ trừ ba Đấy, như vậy trong bài là x phẩy khác 3 và x phẩy khác trừ 7 Đấy. và tương tự chúng ta làm OC OC nào giá trị của phân thức của phân thức hai x trừ ba trên x bình phương cộng một xác định khi khi nào khi x bình phương cộng 1 khác h không đấy thì chúng ta nhìn thấy bài này là sao x bình phương cộng 1 khác không đấy thì chúng ta thấy rằng x bình phương cộng 1 không phải là hằng đẳng thức đúng không nó không phải là x bình trừ 1 Đấy. mà nó là x bình cộng một chúng ta không phân tích được thành nhân tử giống như ở câu câu C nhưng chúng ta lại để ý nếu chúng ta đã học bài à, tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất hay là chứng minh biểu thức luôn dương luôn âm trong bài giảng của cô là các bạn đã biết được là nhìn là thấy ngay x bình phương cộng một này luôn lớn hơn hoặc bằng một hay nói khác là nó luôn lớn hơn không nó luôn không thì đương nhiên nó sẽ luôn khác không với mọi giá trị của x đúng không như vậy là sâu chuỗi kiến thức suốt từ những kiến thức đầu tiên cho tới kiến thức tiếp theo thì chúng ta học toán mới tốt được đấy cho nên chính vì thế cho nên mới giải thích là tại sao các em đã học các bài giảng cô thì lại phải đăng ký kênh đúng không nhỉ khi các em đăng ký kênh thì các em mới có toàn bộ các hệ thống bài giảng của cô và các em sẽ biết là từ bài giảng nào đến bài giảng nào mà chúng ta phải xem phải học lần lượt như thế nào hiểu chưa cho nên các em hãy nhớ bạn nào chưa đăng ký kênh là các em phải đăng ký kênh cũng như phải giới thiệu để cho các bạn khác biết cách đó các em nhé đấy bây giờ đến đây chúng ta lý luận nào x bình cộng một khác không thì ta suy ra x bình sẽ khác âm một và chúng ta ghi ở đây cho cô là luôn đúng em nhé có biết tại sao mình lại ghi luôn đúng được không bởi vì x bình phương là luôn lớn hơn hoặc bằng không thì nó phải khác số âm một do đó với mọi giá trị x thì phân thức này đều xác định Đấy. vậy với mọi giá trị của x thì giá trị của phân thức xác định giá trị của phân thức các bài trước không kết luận những bài này con phải kết luận xác định Đấy. như vậy kết quả của chúng ta là với mọi giá trị của x thì giá trị của phân thức này được xác định là chúng ta không có tìm điều kiện không tìm cái điều kiện nào x không có điều kiện nào cả bây giờ chúng ta chuyển sang bài thứ hai các em thân mến, chúng ta trở lại bài thứ hai cũng chính là dạng thứ hai của cái phần phân thức này mà cô muốn cung cấp cho các em. Đó là chứng tỏ rằng các phân thức sau bằng nhau. Đấy, thì chúng ta từ câu A này là 5y trên 7 này bằng 20y trên 8 28x này. Đấy, hay là x cộng 2 trên x cộng 1 là bằng x cộng 2 x trừ 1 trên x bình phương trừ 1 hay là cái phân thức x mũ 3 cộng 8 trên x bình phương trừ 2 cộng 4 là bằng cái phân thức là x cộng 2 trên 1 chúng ta không mẫu nữa và d là x bình nhân x cộng 2 trên x nhân x cộng 2 tất cả bình phương thì bằng x trên x cộng 2 thì để làm được cái bài toán này chúng ta hình dung là để làm được bài toán này thì chúng ta sẽ sử dụng hai phương pháp phương pháp thứ nhất là chúng ta sử dụng định nghĩa hai phương thức bằng nhau Đấy, chúng ta quay lại định nghĩa hai phương thức bằng nhau cho cô nào Đấy, đó là gì? Đó là phương thức A trên B bằng phương thức C trên D Nếu A nhân D bằng B nhân C Đấy, xong đấy tương tự đối với câu b câu c hay là câu d là chúng ta sử dụng định nghĩa hai phân thức bằng nhau đấy. cách thứ hai để chứng tỏ hai phân thức đó bằng nhau thì chúng ta sử dụng tính chất cơ bản của phân thức đấy. đó là gì đó là ta có thể nhân cả tử và mẫu của một phân thức với một đa thức khác không thì ta sẽ được một phân thức mới bằng phân thức đã cho vậy thì muốn làm được bài toán hai này dựa vào tính chất cơ bản phân thức thì chúng ta sẽ biến đổi cái phân thức phức tạp hơn này thành một cái phân thức đó là tử của nó là tích của phân thức ban đầu nhân một đa thức mẫu của nó là tổng mẫu của một phân thức ban đầu nhân cùng một đa thức đó thì chúng ta sẽ chứng tỏ xong hai phân thức đó bằng nhau Đấy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em kể cả cách trình bày và cách dùng hai cái kiến thức đó để giải quyết bài toán này thôi nhé. Đấy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cách một về tại trình bày ra có 5y nhân 28x nhân đi nhân thực sự đấy 5 nhân 28 là bằng 140xy xy là nhân đơn thức cái đơn thức là phải nhớ đúng không rồi là gì nữa rồi là 7 nhân với 20 xy xem nó bằng bao nhiêu 7 nhân 20 là bằng 140 xy vậy chúng ta nhìn thấy là hai cái này đều bằng 140 xy thấy chưa đây 140 y đây cũng 140 y từ đó chúng ta suy ra 5 y nhân 28 bằng 7 nhân 20 x y Đấy. và khi đã có đẳng thức này bằng nhau thì có nghĩa là hai phân thức đó sẽ bằng nhau vậy suy ra 5 y trên 7 bằng 20 x y trên 28 x Đấy, em hiểu chưa đây là cách chúng ta sử dụng định nghĩa hai phân thức bằng nhau để chúng ta kiểm tra hay là chứng tỏ rằng các thân thức sau bằng nhau Đấy. cách thứ hai là cô hướng dẫn các em sử dụng tính chất cơ bản của phân thức à, các em nhớ cô hai tính chất này hai tính chất này em nhé đó là phân thức a trên b bao giờ cũng bằng phân thức a nhân m trên phân thức b nhân m đúng không hay là phân thức a trên b bao giờ bằng phân thức a chia n trên b chia n với n là một nhân tử chung của a và b Đấy, vậy thì cách hai chúng ta sẽ trình bày như sau cô đi lít nổi cái phân thức 20xy trên 28x này để cho nó xuất hiện nhân tử chung đấy như vậy ta có 20xy trên 28x như vậy tử có nhân tử x mẫu có nhân tử x rồi nhưng về số 20 và 28 thì cô sẽ là 4 phải không nhỉ? Sẽ là 4 nhân 5 xy trên 4 nhân 7 x. Đúng không? Bây giờ cô làm xuất hiện nó sẽ thành là 5y trên 4x trên 7 nhân 4 Vậy theo với tính chất cơ bản của phân thức tính chất đầu tiên em nhìn tính chất nào? Đấy, đó là A nhân M trên B nhân M thì đương nhiên bằng A trên B Đúng không em? Đấy, vậy ở đây 5y nhân 4x trên 7 nhân 4x thì đương nhiên là sẽ bằng 5y trên trên 7. Đấy, chúng hướng hình chưa? Đây cũng là cách chứng tỏ hai phương thức bằng nhau. Đấy, và chúng ta kết luận về là phương thức 20xy trên 28x sẽ bằng 5y trên trên 7. Đấy, như vậy đó chính là cô đã hướng dẫn các em hai cách để chứng tỏ hai phương thức bằng nhau đó là cách thứ nhất là sử dụng định nghĩa hai phương thức bằng nhau cách thứ hai là sử dụng tính chất cơ bản của hai phương thức vậy bây giờ còn câu b này hay câu c hay câu d các em hãy tự thực hiện cho cô cái bài làm này các em nhé các em trình bày bài đầy đủ từ câu b câu c và câu d được chưa nào đấy bây giờ cô chuẩn bị thêm cho các em một số bài tập nữa các em thân mến các em sẽ thành cái cô bài B này, bài C này, bài D này có thể làm hai cách để chúng ta hiểu sâu kiến thức hơn nhá. Còn bài tập 3 này cô ra thêm cho các em để các em ôn lại cái dạng một đó là dạng tìm điều kiện để giá trị của phân thức xác định. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo về phân thức đại số.